dành cho phái đẹp. Mau lấy giấy ra ghi chép bạn ơi. Não, massage vị trí này của ngón chân cái, tăng cường hoạt động não. Mũi, massage vị trí rìa ngoài của ngón chân cái, giúp đỡ tắc mũi. Cổ, massage chỗ này của ngón chân cái, có thể giúp giảm đau cơ bắp. Mắt, massage vị trí giữa ngón trò và ngón giữa, có thể làm giảm mệt mỏi mắt. Tai, massage chỗ vị trí dưới ngón áp út và ngón út, có thể tăng cường thị lực. Massage chỗ này, có thể khống chế huyết áp, giúp huyết áp giảm xuống. Học được chưa các bạn ơi?